xin chào tất cả anh em Đó, thì hôm nay tôi lại tiếp tục làm những clip để giới thiệu cho những anh em đi uh, làm làm tay cái để anh em đi uh, đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu đi chơi tài xỉu bịp ở các sòng các sới anh em nhé để giúp cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả mang lại cho anh em hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu trong suốt 2020 anh em nhé thì cái bộ hột này là cái bộ hột độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé do bên cơ sở bên tôi mầy mò tìm kiếm và tạo ra cái bộ hột tài xỉu trong suốt này để dành cho những em đi ờ, làm tay cái đi chơi tài xỉu để có cái độ hiệu quả chính xác nhất định nha anh em nhé thì cái bộ hột uh, tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này khi anh em đi lắp thì cái ờ, tỷ lệ nó ra cho anh em đó chính là 5 năm anh em nhé 5 năm có nghĩa là nó sẽ đi đều cho anh em chén tài chén xỉu nha anh em nhé thì khi mà anh em uh, sở hữu cái bộ hột này của bên cơ sở bên tôi thì uh, bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc mà anh em có thể lắc được giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em nha anh em nhé đó thì cái bộ hột này hoàn toàn là không tan không tích nha anh em nhé thì anh em nhìn bằng mắt thường thì à, cũng đã thấy được rằng là cái bộ hột này hoàn toàn là không tan rồi đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ nhặt một bộ bất kỳ ở bên này tất cả những cái bộ này là tôi đã làm tỷ lệ hết vào rồi nha anh em nhé đó thì tôi sẽ nhặt một bộ bất kỳ để tôi test cho anh em đó, đúng không ạ đó đúng không em một bộ hột bất kỳ đó, thì bây giờ tôi sẽ thử qua về phần tăng tích để cho anh em yên tâm tuyệt đối về cái bộ sản phẩm hột tài xỉu uh, trong suốt mới nhất 2020 này anh em nhé đó đúng em nước muối nổi đúng không ạ đó, đúng không ạ khi anh em vớt hột thì anh em uh, rửa qua bằng nước để tránh cái tình trạng rằng là cái nước muối nó sẽ bám vào cái kẽ hột này của anh em và nó làm cái bộ hột của anh em nó sẽ bị nặng hoặc là bị nhẹ đó sẽ ờ, cái bộ hột của anh em lắc nó sẽ không được hiệu quả theo mong muốn của anh em anh em nhé anh em lau khô đó đúng không ạ thì bây giờ tôi test cho anh em lâm châm không hít này đó không hề hít đúng không anh em đó, anh em nhìn vào mắt thường này bộ hột rất là trong đó, nhìn xuyên thấu sang bên bên bên ờ, đối đối diện luôn đúng không anh em đó nắp chén dĩa cũng hoàn toàn là nắp chén dĩa chợ anh em nhé tôi tán vào cho đẹp đúng không ạ ừ, nam châm hít nha anh em nhé thì anh em cũng thấy được rằng là cái bộ hột này nó hoàn toàn là trong suốt đúng không em thì bây giờ tôi cũng vẫn dọi đèn cho anh em để cho anh em cảm nhận thêm đó, quá trong luôn nhé đúng anh em đó. tôi bao cho anh em ăn thua luôn trẻ hột luôn ạ đó thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về phần tăng tích của cái bộ hột tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này và bây giờ là cái phần quan trọng nhất tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này để cho anh em cảm nhận với tôi nha anh em nhé xỉu đúng không ạ một một bốn đó đúng không ạ hai bốn sáu lên tài luôn đúng không anh em và đặt, anh em để ý kỹ này cái bộ hột tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này của bên tôi ấy, nó ra đôi rất là nhiều anh em nhé lên đôi rất là nhiều để nó chờ cho anh em những cái chén bão thì anh em cũng đã biết được là những cái chén bão khi anh em đi lắc nó rất là cần cho những anh em anh em nhé đó đúng không ạ hai hai ba xuống xỉu đúng không ạ bộ hột đi đều chén tài chén xỉu cho anh em đúng không ạ ba bốn năm đúng không anh em đó xuống một ba bốn đúng không ạ đó ba năm sáu thì vừa rồi tôi đã test cho anh em tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu trong suốt mấy nhất hai không này đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ kết hợp cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi này cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền để tôi test cho anh em anh em nhé đó phần này mới là phần quan trọng nhất này anh này đó tôi giữ luôn tài cho anh em vài chén anh em nhé đó lại tài năm năm ba đúng không ạ đó ba bốn năm tiếp tục vẫn là tài tiếp đúng không anh em vẫn là ba bốn năm tiếp anh em nhé năm một sáu quá kinh khủng đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ xuống xỉu và giữ xỉu cho anh em thêm vài chén nữa anh em nhé xuống xỉu đúng không ạ giữ xỉu luôn cho anh em này đó một hai ba đúng không anh em đó thì đây chính là cái chén phản anh em nhé thì nhưng em lắc không đều tay lắc sai cái cách lắc của bên tôi một tí thôi là nó sẽ đẩy luôn chén tải chén à, phản cho anh em thì anh em cũng đã biết được rằng là không thể nào mình tránh khỏi những cái bộ sản phẩm mà nó sẽ lên chén phản cho anh em đúng không ạ không có bộ hột nào mà hoàn toàn chính xác 100% cả anh em nhé những cái chén phản thì mình sẽ phải chịu thôi thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về phần tăng tích và độ hiệu quả của bộ hột tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này đúng không anh em đó thì ngoài cái bộ tài xỉu trong suốt mới nhất hay không độc quyền của bên cơ sở bên tôi thì uh, bên tôi còn có rất nhiều các loại uh, sản phẩm chuyên về tài xỉu bịp bầu cua bịp đúng không ạ tất cả các loại cờ bạc bịp cho anh em đó dành uh, cho anh em đi chơi hoặc là làm tay cái giúp cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng thì ra bất cứ sòng sới nào để anh em chơi nha em nhé thì anh em có nhu cầu hãy liên hệ với tôi theo ờ, số điện thoại tôi để trên màn hình nha anh em nhé những anh em nào ở gần cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền tây nha anh em nhé anh em nào ở gần cơ sở đến ờ, trực tiếp cơ sở để được mua hàng test hàng và được tư vấn tư vấn trực tiếp và dạy cho anh em cách chơi cách nghe và cái cách đánh tài xỉu dạy cho anh em cái cách uh, chơi tài xỉu đánh tài xỉu để giúp anh em uh, có thêm tỷ lệ chiến thắng thì anh em sẽ yên tâm hơn còn những anh em nào ở xa thì à, bên tôi sẽ gửi bưu điện gửi giao hàng tiết kiệm về tận nơi cho anh em khi nhận được hàng thì anh em thanh toán anh em nhé đồng thời khi anh em nhận được hàng thì bên tôi sẽ gửi những cái đoạn clip nhỏ để hướng dẫn cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của cơ sở bên tôi nha anh em nhé thì anh em đang xem cái video này của tôi hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái à, những cái video chuyên về dòng đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất 2020 mới nhất thị trường mà bên tôi sẽ đăng tải lên cho anh em để anh em tham khảo chọn lựa cho mình cái bộ sản phẩm phù hợp ưng ý và mang lại cái độ hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi anh em nhé chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn luôn luôn chiến thắng anh em nhé